Xin chào các bạn, hôm nay à, mình làm video ờ, hướng dẫn các bạn à, làm à, kỳ xảo đổi màu hoa gọi là làm như kiểu mà ảo thuật đổi màu hoa đấy chúng ta làm bằng phần mềm ở trên điện thoại khi các bạn muốn làm cái loại video này thì chúng ta phải sử dụng đến phần mềm Canemaster ở trên chỉnh sửa trên điện thoại đấy các bạn hãy download về Canemaster về và bây giờ là chúng ta hãy xem cái video khi tôi đã làm đây là phần mềm Canemaster, à, các bạn sử dụng phần mềm này nhé. Bây giờ chúng ta đang vào phần mềm à, Canemaster Đấy các bạn à, nhìn à, vào phần mềm này các bạn nhìn thấy có ô vòng tròn màu xanh Chúng ta nhấn vào đây là công cụ để chúng ta thực hiện chỉnh sửa video Nhấn vào ô vòng tròn màu xanh Rồi hai ô ô trên là hỗ trợ dự án Và ô nhỏ phía dưới màu xanh phía dưới là dự án trống Khi chúng ta làm video chúng ta vào dự án trống Nhấn vào cái nút vòng tròn ở phía dưới màu xanh rồi bắt đầu nó sẽ vào chúng ta sẽ bắt đầu đưa video rồi chúng ta chỉnh sửa ở đây có một cái vòng tròn lớn phần tên là trình duyệt phương tiện rồi bên trái là lớp bên phải là âm thanh và dưới là là thoại tức là chúng ta sẽ ghi âm bây giờ chúng ta sẽ chọn à, video để chúng ta đưa vào chúng ta chỉnh sửa đấy chúng ta nhấn vào à, trình duyệt phương tiện ở trên cùng này trong cái vòng tròn này trên này nhá nhấn vào trình duyệt phương tiện chúng ta chọn video để chúng ta đưa vào chúng ta chỉnh sửa tôi đã quay một cái video đây rồi nhấn vào chúng ta chọn chọn video đã quay rồi nhấn dấu tích cái vòng tròn bên trái có dấu tích ấy vòng màu trắng ở bên trái trên cùng ấy chúng ta nhấn vào dấu tích rồi đây chúng ta đưa video vào cái video này có một đoạn à, tôi quay đoạn cuối tôi đưa tay để tôi cắt cái đoạn này đi đây rồi ờ, tôi rê cái video và tôi bây giờ chúng ta nhấn tôi cắt cái đoạn này đi này cái đoạn này đi thì không cần phải tí nữa, khi nào các bạn làm video các bạn khác biết cái này nhấn vào cái kéo tôi muốn cắt ở phía bên phải cái video này bỏ đi thì tôi nhấn là cắt sang phải của đầu phát nhấn ờ, cái thứ hai lên xuống rồi cắt bỏ rồi chúng ta xem cái video gốc này cái video gốc khi chưa chỉnh sửa nhá đây nhìn này đấy đấy là video gốc à, chúng ta cứ đập tay vào cây để tí chúng ta sẽ tách nó ra để chúng ta đổi màu hoa mỗi lần vỗ tay vào là cái màu nó sẽ khác Đấy cái video gốc này là vẫn một màu đúng không? tức là que cái cây hoa giấy mà nó chỉ có một màu thôi màu hồng nữa rồi đấy video này là khi tôi quay gần đường cho nên hơi ồn bây giờ chúng ta nhấn vào video để chúng ta bỏ cái âm thanh đi nhấn vào video này tiếp tục ở bên cái ô công cụ bên phải chúng ta nhìn thấy cái kéo đúng không? nhìn thấy cái kéo là nhấn vào cái kéo rồi nhìn thấy cái chữ còn cái chữ tha trắng nhất là trích xuất âm thanh chúng ta nhấn vào trích xuất âm thanh trích xuất âm thanh Chúng ta thấy ờ, nó hiển bên dưới này có cái ô màu xanh đây chưa? Ở dưới này là âm thanh này. Ở chúng ta nhấn vào cái màu xanh bên dưới này, cái dãy màu xanh bên dưới này là âm thanh. Chúng ta nhấn vào nó có cái khuôn màu vàng xung quanh rồi, tức là chúng ta nhấn vào nó rồi. Chúng ta nhìn sang phía bên trái có cái dấu quay trở lại và tiếp theo là cái thùng rác cái màu trắng này, thùng rác nó nhấn vào cái thùng rác này chúng ta xóa cái âm thanh này đi. Ờ, chúng ta nghe thử lại này, bây giờ hết âm thanh này này. Đấy, nghe thử lại này. Đấy, hết âm thanh rồi đúng không? Rồi dừng lại. Bây giờ chúng ta sẽ cắt từng cái đoạn video này. Chia làm nhiều đoạn để chúng ta đổi cái màu kia hoa giấy này. Bây giờ chúng ta đưa đặt là tay lên, ngón tay lên. Cái video này chúng ta rê chậm chậm. Ờ, quan trọng nhất là khi cái tay này đặt vào chạm vào cây này. Đấy, chạm vào cây tức là cây đổi màu. ta rê chầm nó thì chúng ta căn này rồi dừng lại nhấn vào video rồi nhấn vào video cái hộp công cụ nó nảy lên chúng ta nhìn thấy à, cái kéo chưa ở trên cùng cái kéo này nhấn vào cái kéo rồi bây giờ là ở ô trên cùng là cắt sang trái của đầu phát cái à, dãy thứ hai là cái à, cái dãy hàng ngang thứ hai đó là cắt sang phải của đầu phát và thứ ba là phân chia tại đầu phát chúng ta chọn phân chia tại đầu phát rồi phân chia tách video ra sau đó chúng ta đặt tay vào video bên dưới chúng ta rê tiếp rê tiếp đấy chúng ta rê tiếp rê đến cái đoạn nào mà tay chạm vào cây đấy, chúng ta rê nhẹ thôi chúng ta chọn cái đoạn mà tay vào cây đấy để chúng ta dừng lại chúng ta tách nó ra đây tay đâu rồi đây đây tay chạm vào cây nhé vỗ này rồi vỗ vào cây tiếp tục nhấn vào phân chia tài đầu phát rồi nhấn vào phân chia tài đầu phát này phân chia tài đầu phát này rồi tiếp tục xuống đặt tay xuống video để rê tiếp ta rê tiếp này rê tiếp khi nào đến cái tay mà chạm vào cây tiếp thì chúng ta lại nó đổi màu mà đây đây đây đây đây đây lùi lại tí rồi tay chạm vào cây này xong rút ra ngay cho nên là chúng ta phải chọn đây rồi tiếp tục phân chia tại đầu phát nhá chọn phân chia tại đầu phát này rồi nó tách video ra rồi chúng ta đặt xuống tay xuống video tiếp chúng ta rê rê rê để xem là cái đoàn tay đâu rồi cái tay chạm vào cây ở à, đây đây đây đây cái đoàn này búng này ờ à, ở đây đây này chúng ta cắt là ờ, tôi búng một búng này cái là búng à, là rê chầm thôi rồi tôi dừng tại đây xong là nhấn là phân chia đầu phát nhá phân chia tại đầu phát này rồi tách này là như vậy là lớp ở trên cùng này chúng ta đã tách nhiều đoạn video ra rồi này nhìn đây tách ra nhiều video thấy chưa từng đoàn từng đoàn này đấy đoàn này nhiều đoạn ta kéo video về đầu đầu cùng này đấy video về đầu cùng về không không không không hết đấy rồi bây giờ nhìn sang ờ, cái vòng tròn bên phải ô công cụ đấy bây giờ chúng ta không tròn vào trình duyệt phương tiện mà chúng ta tròn vào lớp nhấn vào lớp này nhấn vào lớp rồi chúng ta chọn cái trên cùng là phương tiện để chúng ta thêm video vào vẫn là cái video này chúng ta thêm cho nó một lớp nữa ra nhấn vào phương tiện để chúng ta chọn theo cái video video lúc này quay là ở đây rồi chúng ta chọn video này Đấy, thấy có hiền ở dưới bên bên phải dưới cùng này thấy có một thêm một cái video này chưa bây giờ có hai lớp video rồi nhấn nút tích ở bên màu trắng bên phải trên cùng nút tích này rồi xong bây giờ cái video này nó sẽ dài hơn là cái video ở phía dưới chúng ta kéo đến cuối cùng này đi đó tôi nhấn vào cái video dưới để cho nó khung cái màu vàng này cho chúng ta cắt bỏ cái đoạn sau này đi nhấn vào cái kéo nhấn vào cái kéo này rồi chúng ta cắt sang phải chúng ta bỏ bên phải này chúng ta cắt bên phải đi cắt sang phải của đầu phát nhấn vào cắt sang phải của đầu phát này rồi để cho cái đoạn video này nó bằng nhau như vậy là có hai lớp video rồi một lớp trên một lớp dưới và cái lớp dưới này là đang còn nhạc chúng ta nhấn vào cái video ở phía dưới được chưa rồi chúng ta nhấn vào cái kéo nhấn vào cái kéo nhấn mấy kéo này rồi bấm vào trích xuất âm thanh để chúng ta xóa bỏ cái âm thanh đi nhấn vào trích xuất âm thanh nhá trích xuất âm thanh rồi nhấn ra ngoài thấy ờ, dưới này màu xanh hiện lên cho là âm thanh của cái đoàn đấy chúng ta lại nhấn vào cái ô màu xanh ô màu xanh này nó khuôn cái ô màu xanh này là đây là âm thanh rồi nhìn bên trái cái màn hình chúng ta nhấn vào cái nút mà có cái thùng rác ấy để mà xóa bỏ cái đoạn âm thanh này chúng ta nhấn vào cái thùng rác này để xóa cái âm thanh đi rồi bây giờ là có hai lứa video ở đây mà không còn âm thanh nữa đây tôi chạy cho các bạn xem thử này đấy nó trùng nhau đấy thấy chưa cho nên là bây giờ bây giờ chúng ta phải chỉnh nó nhấn vào cái video phía dưới này đấy thì nó hiện lên là ở phía trên bên phải trên cùng là có cái mũi tên chúng ta chỉnh là xoay cái video này theo các chiều 360 độ chúng ta xoay chúng ta nghiêng như thế nào tùy còn cái video ở đây là chúng ta chỉ chỉnh to nhỏ thôi nhấn vào cái nút có mũi tên hai đầu ở phía dưới trong cái ô màn hình đấy chúng ta có thể là thu nhỏ lại hoặc kéo to ra này chúng ta kéo to thì chúng ta chỉnh cái video trước với video sau nó trùng với nhau rồi trùng rồi ok chúng ta xem thử là có lệch nữa không kiểm tra thử đấy trùng chưa cái tay nó trùng chưa trùng rồi đúng không rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành ờ, chỉnh sửa đổi màu hoa. Chúng ta chỉnh sửa, bây giờ chúng ta nhấn vào cái video phía dưới. nó không tròn chưa? Bây giờ chúng ta không nhấn vào cái kéo đâu, chúng ta kéo lên. Kéo cái công cụ này lên để chúng ta tìm cái phím phím choma. Thấy phím choma chưa? Bây giờ tôi nhấn vào phím choma này. Đấy, phím choma. Rồi cái chỗ chữ cho phép chúng ta nhấn cái cái nút màu trắng này bật lên. Đấy, bật lên ở trong cái phím này là nhìn thấy cái có cái nút màu xanh màu xanh tức là màu sẽ đổi màu tức là cái màu xanh này thì nhưng chúng ta cần đổi màu hồng cái hoa màu hồng mà ta cần đổi cái màu hồng này chúng ta nhấn vào cái nút màu xanh rồi chúng ta nó hiện lên một hộp màu chúng ta chọn cái màu hồng chọn màu hồng rồi nhấn nút tích ở bên phải trên cùng bên phải trên cùng đấy rồi chúng ta re ờ, chỉnh sửa ở đây để có hai cái nút một cột nút con có, có ông người này người khuôn màu xanh này và ông người này thì chúng ta chỉnh cái cho ma này tí là chúng ta bắt đầu chỉnh sau bây giờ chúng ta để à, nhấn vào nút tích đó tích trên cùng này rồi bây giờ chúng ta nhấn vào à, có hai lớp video chúng ta nhấn cái video lớp ở trên video đầu tiên ở trên cùng là của lớp trên đấy sau đó chúng ta kéo cái hàng à, công cụ lên và cái tròn ở cái chỗ mà bồ lọc màu có ba cái vòng tròn ờ, lồng với nhau đấy bồ lọc màu nhấn vào bồ lọc màu này rồi chúng ta chọn màu này tôi chọn một cái màu ờ, xem là nhấn mình nút này xem nó có phải màu trắng không đúng màu trắng rồi màu này chưa trắng lắm đâu màu trắng này nè rồi ờ, chọn cái màu trắng đầu tiên để cho nó khác khác màu trắng này ờ, tí là chúng ta là chỉnh màu màu trắng nhấn cái nút tích bên phải nhấn tiếp cái ô nhấn lại cái đoạn video chúng ta cắt đấy sau chúng ta kéo lên bây giờ chúng ta sẽ chọn vào điều chỉnh màu sắc nhìn cái bông hoa này nhấn vào điều chỉnh màu sắc này rồi chúng ta kéo cái nút ở đây có ba nút để chỉnh màu rồi ánh sáng đầu tiên là ánh sáng đúng không rồi à, đồ bóng màu chúng ta nhấn cái nút ờ, bên trái bên trái này ba nút là nút bên trái chúng ta chỉnh lên cho nó sáng màu lên đấy trắng chưa đó rồi như thế này để cho nó sáng lên rồi chúng ta nhấn nút tích đấy rồi chúng ta kéo di chuyển sang nhấn vào cái vi, vi cái lớp video thứ hai à, cái lớp ờ, video ờ, cái video thứ hai của cái lớp trên rồi chúng ta sang công cụ chúng ta kéo lên chúng ta nhấn vào bộ lọc màu tiếp tục nhấn vào bộ lọc màu bây giờ chúng ta chuyển chúng ta chọn cái màu khác đấy chúng ta nhấn được nó chọn đấy nhấn nút tích để chúng ta chọn những cái màu nó khác, khác đi tí bây giờ cái hoa màu gì đấy nhìn cái hoa đổi màu kìa đấy đấy sang cái màu này nhé màu bạc bạc này tí nữa tôi nhấn cái hoa màu đỏ Đấy. Và chúng ta nhấn nút tích ở phía bên phải Được chưa Và chúng ta là nhấn lại cái đoạn video đấy Bây giờ chúng ta kéo công cụ lên Chúng ta chọn điều chỉnh màu sắc Để chúng ta chỉnh màu sắc Điều chỉnh màu sắc Rồi nhấn cái nút bên trái này trước này Nút bên trái cùng này này lên Cho nó sáng nữa à, màu vàng Cho sáng cái video màu lên Được chưa cái màu này nó chưa riêng một màu tí này chúng ta vào chúng ta điều chỉnh cái phím chroma lại rồi nhấn nút tích bên phải trên cùng rồi chúng ta kéo qua bên này vẫn là cái màu hồng là màu gốc chúng ta nhấn vào cái đoạn video thứ ba rồi nhấn tiếp cái bộ lọc màu rồi chúng ta tiếp tục chọn mùa trong cái bộ lọc màu này sẽ là màu gì Đấy, chúng ta chọn bộ lọc màu tôi nhấn cái này cái màu đỏ nhấn rồi phải không nhỉ à chưa này cái màu đỏ là cái màu này này đấy thì chúng ta chọn lại cái video lúc nãy tôi kéo lên tôi chọn cái phím màu khác cái nào màu tím này à đây bông hoa màu tím này được rồi nhấn nút thích bên phải này nhấn vào cái video lại rồi chúng ta chỉnh nó hơi tối chỉnh à, điều, chọn điều chỉnh màu sắc điều chỉnh màu sắc này tăng ánh sáng lên tí cho nét đấy tím chưa sáng tím chưa rồi nhấn nút tích rồi sang cái video tiếp theo đấy là vẫn video gốc màu hồng đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn à, cái màu đỏ Rồi, nhấn vào cái video này này để chúng ta chọn màu cái này vẫn màu hồng đúng không? kéo lên kéo cái bộ công cụ này chạy lên trượt lên chọn bộ lọc màu ba cái vòng tròn lồng với nhau đấy bộ lọc màu này đó, ờ, bây giờ nay chưa chọn màu đỏ nữa bây giờ chọn cái màu đỏ thế nào màu đỏ này nhìn hoa màu đỏ chưa nhấn nút tích rồi chúng ta nhấn lại cái video đấy bây giờ chúng ta chỉnh màu chúng ta chọn cái điều chỉnh màu sắc đấy điều chỉnh màu sắc chúng ta kéo lên cho nó sáng nó đỏ đấy đỏ chưa rồi nhấn nút tích bên phải rồi cái video sau cùng là để màu hồng đi rồi bây giờ chúng ta chạy thử thế nào màu trắng này rồi sang hai màu này sang hai màu lưa này màu vàng với màu ờ, màu cam vỗ cái nữa sang màu tím này thấy chưa rồi vỗ cái nữa sang màu đỏ này thấy đỏ chưa búng ngái sang màu hồng này đấy thấy chưa rồi bây giờ chúng ta xem là nó là nét hay chưa nét chúng ta để vào phím ma để chúng ta chỉnh một tí xem cái tay này tay có bị gì không này không sao cả đúng không như này là tương đối rồi bây giờ chúng ta vào phím ma để chúng ta chỉnh à, cái độ nét đấy chúng ta nhấn vào cái video phía dưới đấy rồi chúng ta kéo công cụ lên chúng ta tìm phím ma phím ma này rồi bây giờ bên cạnh cái chấm màu hồng này chúng ta có cái hai cái chấm giống như phần trăm này ở đây là đường cong chi tiết chúng ta nhấn vào đường cong chi tiết để chúng ta chỉnh cái đường nét cho nó chỉnh các bạn chỉnh cái nào thấy nó nét thì thôi thấy cái video mình nét thì thôi rồi tạm thời như này nhấn nút tích bên phải rồi đây là hoa màu trắng hả rồi bây giờ à, cái video này chưa có nhạc đúng không bây giờ chúng ta để nhìn sang cái ô công cụ bên phải có cái nút à, cái vòng tròn màu xanh đấy nó có cái nút à, đây là cái emitter bên này màu xanh là cái này đã được hack cái bản quyền rồi nó không có cái chữ cái emitter nữa, quảng cáo ở trên nữa còn cái ở các bạn dùng mà có chữ quảng cáo là cái màu đỏ cái ô này màu đỏ nhá chúng ta nhấn vào cái nút nút nhạc có chữ âm thanh này chúng ta đưa nhạc vào nhấn một độ âm thanh này âm thanh này đây là nổi cái nhạc à, cái phần này cái nhạc trong máy của chúng ta tôi đưa một uh, chọn một bài vào đây bài này tôi hay dùng nên là đây bài à, túy hồng nhan này ở đây có cái dấu cộng, tức là chúng ta chọn âm thanh và có mũi tên này có mũi tên cái tâm giác mũi tên này là để nghe thử cái bài này tôi quen rồi tôi chọn luôn dấu cộng chọn dấu cộng đưa âm thanh vào thấy chưa còn nút tích bên phải trên cùng để chọn âm thanh rồi cái âm thanh này với cái video này là cái âm thanh nó sẽ dài hơn với cái đoạn video này nó quá ngắn rồi chúng ta kéo đến cuối cùng này sau đó chúng ta nhấn vào âm thanh nhấn vào âm thanh để chúng ta cắt bớt cái đoạn sau này đi rồi chúng ta kéo cái công cụ này lên nhìn thấy kéo chưa nhìn thấy kéo chúng ta cái kéo này có chữ cắt phân chia này ta nhấn vào cắt rồi bây giờ chúng ta muốn cắt cái bỏ cái đoạn bên phải đi thì ở trên này có cái hàng chữ là cắt sang trái của đầu phát và cắt sang phải của đầu phát chúng ta bỏ bên phải chúng ta bấm cái chữ cắt sang phải rồi nó bằng nhau rồi đúng không rồi bây giờ có cả nhạc rồi video chúng ta làm mà chúng ta chạy thử thế nào đây chúng ta thấy đổi màu hoa chưa có nhạc đêm chưa Đây là phối hợp sang màu tím này Đấy, tôi quay một cây hoa hồng nữa nhưng mà chúng ta để tách từng đoạn đây chúng ta chuyển màu màu đỏ này đấy đấy búng sang màu hồng gốc tức là cái màu này màu gốc đấy và bây giờ video tôi làm này tôi thêm ờ, mà tôi viết cái mấy chữ thêm nữa tôi nhấn vào cái chữ lớp tôi chọn cái chữ T à, sau đó lên cái bảng nhà chữ tôi đánh cái chữ kênh của tôi là thích lời yêu thích lời yêu rồi nhấn ok đấy thấy chưa đây là đấy, kéo đâm mũi tên này to nhỏ này nhấn vào chữ a lớn a bé này chúng ta để chọn phông để tôi chọn đài một phông này rồi nhấn ờ, nút tích bên phải này đấy thấy chưa đây chưa thích lấy yêu chưa thì a lớn nó bé nhìn thấy bô công cụ là a lớn nó bé cái kéo cái chấm màu trắng này là màu tôi nhấn vào nút màu trắng tôi chọn màu tôi chọn lại cái màu vàng này nhấn nút tích ở trên này màu ô vòng tròn màu trắng này rồi thấy màu vàng chưa to nhỏ cho nó nhỏ lại sau đó tôi di chuyển lên một cái góc là tôi di chuyển để đâu là tôi để để bên trái trên cùng này đi được chưa rồi xong rồi cái à, cái chữ này cái chữ này nó mới chạy được một cái đoạn video tôi kéo bỏ sang tôi kéo ra bên phải này thì tôi kéo ờ, cho nó hết cái video này luôn đó rồi hết rồi đúng không để nó nhìn xem lại này cả cả chữ luôn này rồi rồi muốn cái chữ này nhấn vào cái cái hàng chữ dưới này cái thanh màu vàng này cho nó khuôn tiếp bây giờ chúng ta cái chữ này xuất hiện từ từ ra này chúng ta bấm chữ mờ dần này tích Đấy, nó hiện ra này Chúng ta chọn lại Bây giờ trong hoạt ảnh tổng thể nó chạy như thế nào Loang ngoăng hay là nhấp nháy như thế nào này Đấy nhìn chữ nhấp nháy chưa Nhấp nháy chậm tròn tích luôn Rồi chạy thử xem cái chữ xem nó nhấp nháy không nào Đấy nó ra dần xong nó nhấp nháy này Đấy chữ nhấp nháy này ok Như vậy là chúng ta đã hoàn thành à, cái video Cách làm video và đổi màu hoa Bây giờ khi các bạn hoàn thành xong rồi thì các bạn muốn lưu lại chúng ta nhấn vào cái nút ở bên trái nhìn bên trái là nút cứ giống cái nút chia sẻ này trên là nút trở lại đến nút thứ hai nút chia sẻ này nhấn vào nút chia sẻ này sau đó chúng ta chọn lưu đến nơi trưng bày này lưu đến nơi trưng bày này đấy bây giờ chúng ta sẽ chọn cái chế độ cho nó nét một tí là ví dụ 1920 nhân 1080 cho nét để khi đăng lên YouTube đó, độ SEO nó cao hơn đấy như vậy là tôi đã hoàn thành à, Ờ, cái phần mà hướng dẫn cho các bạn làm cái video mà đổi màu hoa cái kỹ xào đổi màu hoa thì ờ, qua cái video qua cái đoạn hướng dẫn này cái gì mà các bạn xem mà thấy ờ, chưa được thì chúng ta cũng nên góp ý vào để tôi có thể là là rút kinh nghiệm và bạn nào mà chưa biết chúng ta cứ uh, cho video chạy chậm từng đoạn chúng ta có thể làm theo vẫn có thể làm được rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều để ủng hộ kênh thì mong các bạn chúng ta nhấn nút đăng ký và chuông